Hướng dẫn sử dụng máy Flash Extension dòng BioArt USA High End Các bạn thấy cái máy trước à, mặt của Di có xịn sò không? Đây là cái máy rất quan trọng trong ngày tập chân mà cái dòng hệ máy Selectrite nó phải có đó là cái dòng less less gì less less less extension less extension để tập tạo nét cơ đùi trước động tác là tập tạo nét cơ đùi trước phải có không có cái đùi như đùi heo á <laughs> đó là nói thật đây mà nhìn cái động tác tập của những cô người mẫu tập nó như vậy nè duy tập đẹp hơn chút nhưng mà các bạn nhìn cái căn bản trước đi nhóm cơ tác động là nhóm cơ đùi trước là màu đỏ này thông số chữ nghĩa dịch có hết đây là cái hệ máy PA Power đường cong sinh học vị trí chỉnh máy có gì chỉnh không thường á mấy thằng máy bao hoạt là chỉnh con chỗ chỉnh nè đây cái vị trí này tất cả những máy của ờ, túp súp bạn cầm chốt bạn kéo ra thấy chưa để chỉnh cái cây ở dưới cái cây ở dưới có tác dụng gì nó làm cho bạn ờ, cái răng đó, nó dài hơn vị trí càng sâu phía trong răng nó càng dài nha vị trí này răng ghê nhất nè vị trí này là răng nhiều nhất rồi cái vị trí này là răng cù bắp nhất đó duy thì duy tập vị trí răng nhiều nhất duy là tập khó nhất không à rồi để đây rồi cái bị cái cái cái này nè nó tự động nó phi quay này cái này nó tự động nó phi quay nó không làm cho bạn bị chấn thương cổ chân và nó làm cho bạn xoắn cái cơ đùi trước nhiều hơn đây là cái cái cái cái cái thiết kế nó rất là tối ưu mà mình khen cái máy này nó vô nghĩa cái máy này nó đỉnh cao của nhân loại thể hình rồi không có gì để khen mà chỉ là giới thiệu để cho các bạn sử dụng nó một cách tốt hơn rồi bạn đi nhìn đi thường máy nó thiết kế nó có chuẩn cái này thì cục ốc nó không có chỉnh được nha cái gì mà vàng vàng là có thể điều chỉnh được nhìn thấy đây à ở cái à, động tác này á, thì các bạn này chỉnh là chỉnh cái này chỉnh vào cái này rồi á cái đùi gối á ví dụ bạn tưởng tượng đùi gối bạn quay được con ốc bù lon ở đây đúng không bù lon tán nằm ở đây nè thì con ốc bù lon tán bực ngay đây nó phải trùng với ngay đây ngay đây nè nó phải trùng với ngay đây ngay đây nó phải trùng với trục quay này là chuẩn nhất vị trí để chân hẹp cũng được rộng rộng tí xíu cũng được để sao thoải mái thôi nó khác nhau chút xíu dễ cơ tứ đầu thôi thấy lại chưa thấy lại chưa rồi cái vị trí này là free way mình điều chỉnh vị trí mà mình điều chỉnh vị trí ghế điều chỉnh có 3 vị trí để chúng ta cùng điều chỉnh để chúng ta tạo được cái cảm giác thoải mái nhất đầu tiên vô cái ghế các bạn phải tạo được cảm giác thoải mái nhất rất quan trọng sau đó chúng ta chỉnh mức tạ phù hợp rồi Duy sẽ tập thử à cấp vô nhưng mà đôi khi á, đến với TH Gym á thì các bạn à, có một số điểm mà chưa biết đối với hai máy này vô thọ cái chân này vô trước để lẫy nó ra miếng hiểu chưa chứ giờ vô ờ, không có ngồi trước ngồi trước vô cũng được nó ngồi vậy sao vô nên các bạn đi vô nè tưởng nó dễ nhưng mà nó không dễ thọt cái chân vô đây trước để qua đây thấp này lên ngồi vô chân này đi qua chỉnh phát nữa rồi ngồi ngay ngắn lại mình chỉnh cho nó phù hợp với mình xong mình mới vô mình ngồi mình tập chứ không phải mình vô mình ngồi mình tập xong mình mới chỉnh lúc mà mình chỉnh là mình chưa tập mình chỉ ngồi thử thôi tại vì khi bạn chỉnh tới lui xuôi ngược á nó chưa vô vị trí khớp bạn chưa tập được thoải mái nhất đâu ăn tiền bảo đảm bạn máy này tập tốt hơn nhiều so với cái máy à, mấy cái máy mà nó cố định á, độc quyền mà đi ra cũng vậy chân nào vô bước ra đặt bên đây đứng xuống rút chân này ra đi bình thường